Hôm vâng, vừa rồi thì các anh chị chúng ta cũng đã được nghe anh anh Duy phân tích và khi nghe anh Duy phân tích thì em cũng nhớ đến câu nói như sau. Khi yêu thì hãy dựa vào sự mách bảo của trái tim. Nhưng khi lập gia đình hãy dựa trên sự mách bảo của khối óc, tức là lý trí. Nhưng những điều này nghe có vẻ mâu thuẫn với cái chủ đề ngày hôm nay đó chính là chủ đề chinh phục trái tim. Vậy thì trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì có khi nào chính Nguyên rơi vào tình huống là phải cân cân đo đong đếm cho khách hàng giống như vừa rồi anh Duy chia sẻ không ạ? Um, cảm ơn em tâm cái câu hỏi này rất hay có đấy bạn đó chính là một ờ, một một một câu chuyện mà nguyên cũng muốn chia sẻ cho anh chị em à, đúng vào cái thời mà năm 2015 là nguyên mới vào câu chuyện này nhớ mãi và cảm thấy dây dứt mãi bởi vì mình ờ, lúc đó là đúng là cân đo đong đếm đến bây giờ vẫn còn dây dứt anh chị em nguyên xin kể con một câu chuyện này và nó là thực tế à, vào cũng vào tháng 11 tháng 12 gì đó năm 2015 khi Nguyên mới tốt nghiệp xong Nguyên mới ra trường Nguyên mới ra trường thì à, Nguyên có đến tư vấn cho một đứa em em họ thôi cũng ở trong làng và tư vấn hai người trụ cột gia đình bạn ấy có hai vợ chồng và hai đứa con hai đứa con trai bé một đứa lớp 1 một đứa lớp 3 thì ờ, họ vợ rất thích chồng cũng rất thích nhưng lại bảo là chị ơi em rất thích tuy nhiên em mới làm nhà xong em muốn mua một cách sập thờ chị ạ một ngày đấy Nguyên đánh cho họ chỉ có một bộ 20 triệu bảo vệ bản thân người trụ cột đấy thôi vợ chỉ kèm theo một cái tai nạn thôi bởi vì anh chàng này là anh chàng làm ra tiền là chính vợ chị ở nhà vui gà và Nguyên có thuyết phục là thôi em mua sập thì em cứ mua nhưng bảo hiểm bắt buộc phải tham gia bởi vì sao em quan trọng lắm gia đình này có được như thế này ấy, thì là do em đấy bởi vì hàng ngày hàng giờ em đi làm nguy hiểm lắm nên em phải làm một bộ chứ cái nghề phá rỡ này rủi ro rất nhiều mà em mà làm sao thì ba mẹ con nó biết làm thế nào nhưng nhất định bạn đi bảo là thôi chị ạ nếu như vậy thì cho em sang năm em làm sang năm em làm tết xong em làm em bây giờ tết em phải mua cái sập thờ đã bởi vì em vẫn còn nợ rất nhiều chị ạ em mới làm nhà xong em nợ hơn 300 triệu đó. bây giờ em mà mà né mù của chị nữa thì em lại nợ chị thì lại vất lắm nguyên nói luôn tiền có thể chậm được nhưng bảo hiểm đừng để chậm một ngày em xác định luôn nợ 300 triệu thì nợ 320 triệu cho chị đi để làm sao để đảm bảo được cái 300 em giả được nợ bởi vì chị phân tích một chút nhé nếu như mà em nợ 300 triệu em để dành ra được độ 100 thế xong đó thì ờ, đến ngày đến tháng thì em giảm người ta được 100 nhưng với điều kiện em phải khỏe mạnh bình thường nhưng bất chợt cơ thể em khó chịu đi khám bác sĩ người ta bảo phải cần cưng này này phải cầm độ đôi trăm này này thì mới cứu giúp em thì cho chị hỏi mình có giả được lợ không chắc chắn câu trả lời là không bởi vì sao cứu người hơn cứu họ đúng không nên chị khuyên em lên trang bị cho mình một bộ có 55 nghìn một ngày thôi em không nhiều năm đầu tiên thì em cảm thấy khó khăn nhưng năm thứ hai chị tin em có một kế hoạch rồi thì các ok nhưng nhất định không và lúc đấy nguyên cũng là mới ra trường trình độ kỹ năng cũng chỉ còn hạn hẹp thậm chí là vẫn còn cân nhắc với người ta lên nguyên đi về và tiếp tục chinh phục những khách hàng khác và xảy ra một cái vụ tai nạn đáng tiếc sau hai tháng chưa kịp đến tết một viên gạch bạn ấy rơi vào một viên gạch thôi rơi đúng lưng bạn ấy và bị đứt tủy sống và dẫn đến liệt lửa người với 32 tuổi đồng. Và Nguyên sang chơi với bạn ấy. Sau gần 2 tháng nằm viện Việt Đức thì bạn ấy được về. Và bạn ấy bảo là chị ơi, bây giờ em có tham gia được bảo hiểm không chị? Thực sự mấy anh chị em Nguyên khóc. Bởi vì sao Nguyên đến chơi với em ấy, Nguyên chỉ cho em ấy được 500 nghìn đồng mà thôi. Còn nếu như ngày đấy Nguyên quyết liệt hơn thì không phải là 500 nghìn mà là một tỷ dành cho em ý đỡ em ý rất nhiều anh chị em có biết không tai nạn 300 m 700 triệu sản phẩm chính mà là một tỷ rồi bạn ấy bảo chị ơi bây giờ vợ em rất khổ chị ạ à. con em rất cần tiền lợ thì không giả được mà bây giờ còn phải vay thêm vào 300 triệu nữa để chữa cho em ăn thì được nhưng toàn bộ phần dưới em không làm gì được vừa phải chăm con vừa phải chăm gia đình vừa phải giả nợ vừa phải lo viện phí thực sự đôi vai người vợ ấy quá nặng và nguyên chỉ biết là khóc mà thôi bảo hiểm rất tốt nhưng chị rất tiếc em ơi thương tật toàn bộ vĩnh viễn rồi tham gia làm sao được đây giá như ngày đấy chị cố tình làm cho em chị chiêu em chia quý ra chị thu phí cho em từng hàng tháng đi thì đến hôm nay chị không phải ân hận như thế này thực sự nghe chị em nghĩ đến bạn ấy là nguyên cảm thấy là rất ai lấy luôn đó là một đứa em họ trong làng nhà chồng nguyên và đến bây giờ thì bạn ấy vẫn bị liệt không thể hồi phục được chỉ đi xe lăn chạy khắp sân mà thôi đấy nên là rủi ro không hề biết trước nên đã là tư vấn thì gì hãy chia nhỏ hãy tạo điều kiện cho khách hàng không chia được quý thì thu theo tháng đi để làm sao mỗi một gia đình của người Việt Nam mình mỗi một gia đình mà người yêu quý nhất hãy trang bị cho mình một bộ hợp đồng dù là nhỏ nhất anh chị em Nguyên chỉ có một lời khuyên như vậy thôi Dạ vâng, ờ, cảm ơn chị Nguyên với phần chia sẻ rất là cảm động vừa rồi.